Xin chào anh em, xin chào các anh chị em đang có mặt uh, trong buổi tối chủ nhật. Thì hôm nay chúng ta có chuyên đề là hỏi đáp. Thì anh chị em có bất cứ câu hỏi nào có thể đặt ở phần bên dưới để Dũng trả lời đúng không ạ? Hỏi gì đáp nấy, hỏi bất cứ điều gì cũng được. Cốt là chúng ta hỏi mang tính chất rằng là xây dựng để giúp giúp xem là hôm nay chúng ta có những câu hỏi về gì thị trường chứng khoán ạ. À Xin chào anh chị em nếu anh chị em nào có câu hỏi gì nhá anh chị em nào comment sớm để Dũng sẽ đáp luôn tại vì tí nữa khoảng độ 8 giờ à, Dũng có một chương trình rồi nên à, sẽ không trả lời được tất cả câu hỏi anh chị em nên ưu tiên anh chị em hỏi sớm nhất à, Xin chào à, Đỗ Kim Xin chào Lê Văn Thủy Xin chào anh chị em có câu hỏi gì hãy à, comment vấn dưới nhá hãy comment vấn dưới hỏi gì đáp đấy ạ xin chào tiến phạm k52 dvd ạ thế thì à, để trước khi mà chúng ta trả lời câu hỏi để hỏi gì đáp đấy thì hôm nay lúc có nhận được một câu hỏi của một bạn đó là bày đầu tư thời điểm này thì làm gì nên làm gì thế thì bây giờ nếu trả lời bây giờ nên cắt hay là nên thoát ra thì thực sự là nó rất là khó với việc mà khi mà Dũng có khuyến nghị chia sẻ là đã thoát ra từ đầu rồi nhưng có một cái điều như thế này <clears throat> nên nói thật sự luôn ạ à. lúc này là chúng ta cần phải giữ tiền trước ạ à. đầu tiên phải giữ tiền trước bởi vì thường thì sau nó hồi chúng ta cũng không bán tức là bây giờ chúng ta bảo là thôi để em để lại nó hồi xem phát ra hay là như nào đó nhưng thực tế là nó hồi chứ nó không bán à, xin chào chị Tú Hạnh xin chào Đan Lê xin chào Phạm Ngọc Sơn xin chào Lê Thùy Dung Hồng Vân ký sự Diễn Nguyễn Phạm Minh Trung và anh chị em ạ à. thế thì ở đây chúng ta nhớ này cái thời điểm mà chúng ta quan trọng nhất không phải là chúng ta hồi chúng ta kiếm được bao nhiêu hồi kiếm bao nhiêu thì cuối cùng nó cũng sẽ mất ạ à. kiểu gì cũng sẽ mất bởi vì chúng ta đang ở dựa trên cái sự kỳ vọng nó cũng có đo lường nên sự kỳ vọng rất là cao nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta không biết cái đường đường đi hết nên cái việc mà kỳ vọng xong lúc sau này chúng ta lại mua vào sớm để sớm muộn thì nó vẫn cứ gọi là xẻo thịt chúng ta hàng ngày nên các bạn lưu ý được là cái điều đầu, đức đầu tiên đó, thì hôm nay buổi lúc mà lưu dũng đang lái xe ô tô thì dũng có vẫn chia sẻ cho bạn đấy đó là gì ạ đầu tiên là bước đầu tiên nhé các bạn là cần phải cắt cắt đã ngày mai nó lên thì kệ nó cứ cắt thì ạ à. đấy bước đầu tiên các bạn nào nếu đang bị tình trạng như là bây giờ thua lỗ bất phương hướng rồi không có gì ạ à, lối thoát nào thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là các bạn cần phải cắt cắt đi nha cắt đi bước thứ hai bước thứ hai nhé các bạn nhớ là bước đầu tiên là cắt nó đã ngày mai nó lên trần năm sáu hôm hay lên thế nào kệ nó quan tâm á đấy bước đầu tiên bước thứ hai là bắt đầu mình viết ra toàn bộ những cái mà mình bị sai lầm đấy, viết ra hết cái sai lầm mà mình mắc phải đấy. bước thứ ba bước thứ ba nhá nếu thực sự mà để để anh chị em muốn trở thành nhà đầu tư lâu dài lâu năm ấy, thì anh chị em nên mua một vài đầu sách của William của Mac Mini anh em đọc thì anh em nếu khi anh em đọc á, thì anh em sẽ thấy rằng cái vấn đề sai lầm của mình nó là rất nghiêm trọng mà từ trước đến nay chúng ta nghe một ai đó niềm tin của chúng ta đang bị gì à, ạ đang bị sai cái niềm tin chúng ta đang bị sai đấy, niềm tin chúng ta bị sai thì nên chúng ta đọc cái đấy là chúng ta và bước thứ ba làm cái bước mà anh chị em nên tìm một ai đó và thành công nhá thành công để chơi với để mô phỏng đấy và bước cuối cùng là anh chị em nếu theo dõi bất bất cứ kênh nào mà ai đó đo lường một cái kết quả thì để đi nhanh thì có thể tham gia những chương trình đầu tiên là những chương trình miễn phí trước để các bạn thấy nó phù hợp hay không nhưng để làm sao để các bạn không bị sai thì các bạn cần phải gì ạ học từ chính bản thân mình xem nó sai ở đâu học từ một số sách vở để các bạn biết là sai thực sự nó như, như vậy không thì lúc đấy các bạn đi học nó sẽ không bị lãng phí còn nếu các bạn đi học á thì dũng tin chắc là các bạn sẽ lại tiếp tục lại học và càng học càng sai thì không biết là các bạn nào đã từng học mà khi ứng dụng vào thì nó lại sai trầm trọng thì đấy bởi vì lý do là các bạn không có cái trải nghiệm không đánh giá được cái sai lầm của mình nên chúng ta đi học và chúng ta lại niềm tin sai lầm và chúng ta lại sai tiếp nếu bạn nào đã từng như vậy thì comment số 1 ạ nếu bạn từng như vậy còn số 1 thế thì cái mà cái bạn mà buổi hôm nay Dũng chia sẻ cho ô tô á bạn đầu tư nếu các bạn đang có mặt ở đây thì Dũng xin lỗi nha Dũng không nhắc bạn nhưng bạn cứ yên tâm là Dũng muốn nhắc cho bạn biết rằng là uh, câu chuyện này nó là cái câu chuyện để nhằm mục đích để giúp từ câu chuyện của bạn là giúp cho mọi người biết được là như thế nào bạn này đầu tư khoảng 1 tỷ 8 1 tỷ 9 thì đó nhưng đến bây giờ còn 900 triệu thì Dũng bảo chúc mừng à thứ 7 nhé thứ 7 bây giờ còn 900 triệu thì chúc mừng tốt quá thế thì đầu tiên bạn này làm rất là tốt đó là bạn cắt lót 7 phần trăm là bạn cắt nên thực tế là bạn không bị lỗ nhưng sau này bạn bắt đầu đi nghe nghe một cái kiểu như chị dâu ấy, chị bảo là cứ đầu tư nắm giữ đi sau đó thì nhắm mắt lại kệ nó nó rơi tự do kệ nó không quan tâm gì đâu, nó rơi thì kệ nó đấy và để đầu tư dài hạn vài năm sẽ tốt và sau khi làm và cuối cùng đầu tiên nó lỗ khoảng độ năm sáu phần trăm 11 phần trăm thì bắt đầu đầu ngày trước thì cắt lỗ 7 phần trăm dễ nhưng bây giờ nó lên đến gì ạ 8 phần trăm xong đến 17 phần trăm là bắt đầu khó cắt gần như không cắt được và cuối cùng nó lên đến gì ạ hơn 50 phần trăm thì không biết bao các bạn thấy là cái việc mà chúng ta cắt ấy, năm bảy phần trăm nó rất là dễ nhưng khi mà chúng ta cắt lên đến gì ạ 15 phần trăm 20 phần trăm để chúng cắt được và đấy là lý do tại từ lúc bạn cắt rất là chuẩn xong nghe bà chị dâu à, nghe bà chị dâu và cứ suốt ngày bà bảo là cứ để dài hạn đi cứ để dài hạn đi đấy thế thì cuối cùng nghe theo và cuối cùng mất hết hơn một hơn 50 phần trăm thì không biết bao nhiêu các bạn đã từng như vậy không ạ nếu các bạn đã từng như vậy comment số 2 đấy nếu các bạn đã từng ai đó khi mà bạn làm chuẩn cho bạn nghe một ai đó và cuối cùng thì ạ bạn mất nhiều hơn mất con số rất nhiều thì nếu bạn thực sự như vậy các bạn có thể comment ở đây tôi tin chắc là số lượng đông ở đây là sẽ như vậy đấy nó không phải đâu. thì câu chuyện của bạn đấy để chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta cái nghe người khác người ta còn gì ạ năng lực người ta còn yếu hơn chúng ta cái người mà dạy chúng ta là cái năng lực nó yếu hơn chúng ta mà khi nó yếu hơn chúng ta người ta lại khuyến nghị chúng ta và chúng ta bị gì ạ ám ảnh đấy thì, thì thông thường những người bị mắc cái này đó là do ở công ty chúng ta đến từ công ty thì những người bạn chúng ta khuyến nghị chúng ta hoặc là ai đó người ta bảo người ta đầu tư năm sáu năm rồi người ta khoe kết quả thành công nên mình nghe theo thì đấy là cái mà chúng ta mắc phải thì đấy là cái câu chuyện của cái bạn này hôm nay Dũng muốn chia sẻ các bạn thì lúc đấy bạn hỏi Dũng thì Dũng bảo là bán hết ra điện bán sạch ra đi ngày mai nó lên kệ đó thực tế thì mình luôn luôn có cái việc mà có khả năng bắt đáy có khả năng biết đâu là đáy là đỉnh cái đấy nó cũng quan trọng bằng cái việc mà bạn cần phải là ra để gì ạ có một cái nhìn nhận vào chính cái sai lầm của mình ạ mình phải nhìn nhận sai lầm của mình <clears throat> đúng không sai lầm của mình sau khi mình nhìn sai lầm của mình mình đọc những cái sách thì mình sẽ nắm rõ được là lý do tại sao và mình xử lý nó như nào thì ở đây một số trước khi mà Dũng chia sẻ vào cái phần tối nay thì đây là lạm phát lãi suất ảnh hưởng đến nào ngành viễn thông như nào cảm ơn thầy thực tế thì không biết là bạn có ngồi trong cái chương trình của tối nay thì tối nay cũng có một cái chương trình năm đây chương trình này là chương trình mà các bạn một số bạn đã tham gia chương trình đó là hai đây tức là hai ngày ấy tức là chương trình hoàn toàn miễn phí thì dũng có chia sẻ về cách tư duy thị trường vận động cơ hội cũng như là gì ạ cơ hội những thách thức cũng như là cái cách để chúng ta đầu tư trăm trận trăm thắng thế thì câu chuyện nếu mà để nói về cái câu chuyện của bạn này là phát ảnh hưởng như nào đến cổ phiếu VGI và Fox này thì thực tế là chúng ta đang chỉ cần một nói về đây chúng ta là, là một phần rất nhỏ thôi rất nhỏ thôi tại vì chúng ta đang bỏ qua phần chu kỳ đấy không nhìn ra chu kỳ tối nay không biết là bao nhiêu bạn có trong cái lớp buổi tối hôm nay đó là à, học hai đây rồi và hôm nay là ngày thứ ba thì có có bài số 1 phải không ạ thì trong tối hôm nay là Dũng sẽ nói về kinh tế vĩ mô tối nay Dũng sẽ nói là kinh tế vĩ mô tác động lên đến nào đến ngành đến nhóm cổ phiếu và Dũng sẽ tin chắc là các bạn học cái phần đấy là các bạn thấy là u tham thị trường nó dễ như này mà tại sao mọi người đang bị sai lầm lớn như vậy tức là mọi thứ nó dễ đến mức mà chúng ta thấy là nó dễ nhưng chúng ta vẫn bị mắc sai lầm bởi vì cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là chúng ta gì ạ cứ phải cho kinh tế vĩ mô nó là khó cho kinh tế vĩ mô nó là phức tạp cho kinh tế vĩ mô nó là cái gì đó và thực tế là kinh tế vĩ mô người ta gì ạ dự đoán kinh tế vĩ mô chứ không phải là phân tích kinh tế dự đoán thường là phân dự đoán trước và chính dự đoán đó nó có thể nhìn thấy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là nếu mà bây giờ cứ cho là các chuyên gia những người giỏi nhất về kinh tế vĩ mô đi thế thì người ta dự đoán được bao nhiêu lâu ạ à? nhưng với chúng ta có bao nhiêu bạn có lẽ là chúng ta chỉ nhìn thấy cái biểu đồ như này thôi là các bạn dự đoán được kinh tế vĩ mô không ạ của thế giới không ạ bao nhiêu bạn nhìn thấy cái biểu đồ này là bạn dự đoán được kinh tế vĩ mô của thế giới đấy các bạn nhớ không ạ thì có bao nhiêu bạn biết rằng là cái việc mà Dũng có dự đoán là thị trường phái chứng khoán đạt đỉnh bạn nhìn nhớ chưa cái cái tỷ giá này này nó là đỉnh các bạn nếu các bạn nào đã theo cái video này có thể comment số 2 đã đỉnh và bây giờ nó giảm xuống mạnh như này và nó đang hình thành cái gì ạ chúng ta lại nhắc lại câu chuyện này lý do chúng ta phải dự đoán nhắc lại câu chuyện này dự đoán câu chuyện này bởi vì chúng ta có thể dự đoán một cách chính xác vậy nếu nói về nói về gì ạ nói về chúng ta các thông tin trên thị trường thì người ta bảo cái gì ạ là không thể dự đoán được nhưng chúng ta đã dự đoán trước rồi bây giờ lãi suất vẫn còn cao mọi thứ vẫn còn cao nhưng rõ ràng nó đi xuống thế này thì rõ ràng chúng ta dự đoán là lạm phát Mỹ có xuống giảm được chưa anh chị em hiểu không ạ tức là chúng ta có thể dự đoán lạm phát Mỹ có xu hướng giảm hoặc là có xu hướng tích lũy đình ngang dự báo trước khi mà bản thân Mỹ đưa ra tại vì đây nó thể hiện là gì ạ có phải là những cái nhà đầu cơ có thiên cứ nhà đầu tư cơ này những người giỏi nhất trên thị trường chứng khoán người ta phân tích trước rồi cho chúng ta biết không ạ còn cái báo chí có những thông tin mà người ta đưa ra đó chỉ là thông tin sau thôi còn thực tế là các nhà quản lý quỹ những người giỏi nhất những người mà chúng ta gọi là những người xuất sắc nhất trên thị trường người ta báo chúng ta rồi nên chính vì vậy thì sau khi nó xảy ra cái này chúng ta biểu biết trước thì một vài hôm sau thì Mỹ bảo là lạm phát có xuống giảm đúng không các bạn thấy điều đó không ạ thì cái này chúng ta phải dự báo trước khi ạ bao nhiêu bạn đã thấy không ạ hay là câu chuyện ở đây là giúp có dự báo là gì ạ cổ phiếu PDR là nó có thể gì ạ rơi một cách tự do và chúng ta mất toàn bộ tiền đúng không các bạn thấy là Dũng có dự báo phát đạt chưa dự báo phát đạt chưa ạ bạn gì đấy không ạ thế thì câu chuyện ở đây là dự báo nó đơn giản lắm nhưng vì chúng ta nghĩ rằng là nó phải gì ạ phức tạp sau đó hôm trước thì có một bạn bảo rằng là gì ạ nếu mà dự báo hoặc nói như vậy thì có phải là nó liên quan đến gì ạ nói xấu công ty không nhưng thực ra không phải nói xấu công ty bởi vì nó đã phản ánh hết trên đây rồi đúng không ạ nó phản ánh hết trên rồi đây là cái cổ phiếu PR PR đây các bạn nhìn thấy là nếu bao nhiêu bạn thấy là cái cổ phiếu này nó phản ánh hết trên đây rồi phản ánh hết về về cái cái gì ạ quy luật cung cầu nó phản ánh hết rồi và biết là nó có thể rơi và rơi tự do thậm chí là nó có thể rơi đến mức là nó về đến hai ba nghìn đồng cổ phiếu bao nhiêu bạn biết điều này hello ạ à? bao nhiêu bạn biết cái điều này thì có thể comment cho Dũng số 4 được không ạ tức là cái cổ phiếu này nó có thể rơi không những là về 15 mà có thể nó rơi xuống bao nhiêu ạ về sấp hơn 15 về 10 có thể thấp hơn 10 đúng không câu chuyện này là chúng ta có thể biết trước được rồi không có gì nó khó cả chỉ có một số anh chị em nghĩ là khó rồi. hay là cổ phiếu này chúng ta thấy dự báo Novoland đúng không Dự báo trước rồi đấy nó rơi như này và rõ ràng là những cái gì Dũng dự báo nó đã gần về đến nơi chưa Ra dạ, mình thấy chưa thế thì cái câu chuyện này nó có phải nó phải không? đây rồi nhá vấn đề ở đây là Dũng đã dự báo anh chị em để ý này mình đã dự báo là cái cổ phiếu này nó hồi và đến đây nó hồi đúng không đây Dũng đã dự báo là có khả năng nó hồi và đến đây nó hồi chưa anh chị em nhìn thấy không nó hồi à? nó rơi và bây giờ nó rơi đến đây rồi không biết nó còn rơi sâu nữa không chưa biết nhưng bắt đầu nó rơi đến đây rồi đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc tỷ phú thì trở thành tỷ phú rồi bạn nhá nên cái ở đây chúng ta thấy là còn bao nhiêu tiền tỷ phú thì tỷ phú lâu rồi còn tỷ phú đô la hay tỷ phú tỷ phú uh, đô la mới là khó chứ còn tỷ phú kia thì đơn giản lắm ạ nên bạn hiểu đơn giản là cái điều này các bạn bạn thấy là nếu tỷ phú ờ, Việt Nam đồng thì nó có khó không ạ đầu tư chứng khoán mà tỷ phú Việt Nam đồng thì nó rất là đơn giản thôi còn tỷ phú đô la mới là khó thôi đúng không triệu phú đô la nó cũng không có quá khó đâu nó cũng đơn giản thôi nếu trong hiểu rõ về nó nên ở đây chúng ta thấy là niềm tin giới hạn chúng ta chỉ cần một cái gì ạ comment thôi để biết được cái niềm tin chúng ta đang ở đâu Đấy, thế thì để đơn giản như vậy đoán như vậy thế thì câu chuyện ở đây này thì bao nhiêu bạn sau khi mà Dũng chia sẻ cái này bạn có thể dự đoán được bao nhiêu bạn đã thấy là Dũng đã dự đoán trước trước khi nó giảm nếu bạn thấy thì comment số 4 đi ạ tức là trước khi nó giảm kể cả thị trường chung ạ và đầu tư chứng khoán là phải biết cái điều này thì mới thành công được còn không biết điều này thì không thể thành công được đấy bạn nào thực sự bạn cứ nói sự thật ý câu chuyện đây là bạn các bạn có thể làm được điều này chứ không phải là bây giờ chúng ta nói việc này nó mang tính nhất là gì ạ nó nó nó nó, nó kiểu như là nó, chúng ta nói nó xong rồi nó nói thế ở đây muốn chia sẻ với bạn đó là mọi thứ dự đoán được chứ phải không đấy thế thì đấy đấy là cái chúng ta thấy là thế thì cái mục đích mà Dũng muốn chia sẻ anh chị em là không phải là mình mình, mình muốn khoe hay là muốn gì đó mà thực tế là mọi người đều có thể dự đoán được chứ không phải là riêng mình mình nha mọi người có thể dự đoán được tất cả chúng ta đều có thể dự đoán và tất cả những cái gì Dũng chia sẻ đây là đều gì ạ muốn giúp chúng ta dự đoán được đúng không chứ không phải là mình giấu đúng không anh chị em có hiểu không tức là mọi thứ mình chia sẻ để mọi người có thể dự đoán được chứ không phải là mình giấu giếm gì cả mình không giấu giếm ở đây cả kể cả khi là thị trường tập đáy mình cũng chia sẻ để mọi người có thể tự dự đoán được nên cái vấn đề ở đây là nhà mình hiểu đơn giản là để dũng luôn luôn public những cái à, đơn giản nhất để chúng ta có thể dự đoán được thế thì bây giờ thử hỏi nhá bao anh chị em là tại sao dũng lại dự đoán được cái cổ phiếu này nó gì ạ nó rơi tự do và thậm chí biến mất ạ anh chị em comment cái để cho bạn kia biết rằng là, là nó nó có cái gì đó là bạn không có nhiều cái bạn không biết ạ đó là cái gì ạ bạn chỉ chưa chưa chưa khỏe với từ khóa là tại sao chúng ta dự đoán được như vậy hay tại sao chúng ta dự đoán là gì ạ kể cả DG nó sẽ rơi một cách tự do và nó biến mất trên thị trường tại sao chúng ta dự đoán được và các thông tin đấy thực ra nó public hết rồi bản thân là chúng ta không muốn nghe thôi thực tế nó public hết trên thị trường rồi nên chúng ta mình nghe và tối nay nếu mà bạn nào học Dũng sẽ chia sẻ cho bạn Đó. tất cả ai cũng biết chỉ có mỗi bạn đấy không biết rồi cổ phiếu như này làm sao nó gì ạ à? lên được khi mà cổ phiếu bao cung bao cung mà nó gì ạ à? vào thị trường xấu nó vỡ nó vỡ tức là nó giống như vỡ bong bóng ấy. thì lúc này nó lên, dẫn đến tình trạng đó gì ạ à? toàn bộ cái tài sản nó liên quan đến gì ạ vay tài khoản liên quan thế chấp tài khoản liên quan đến gì ạ liên quan đến cầm cố những cái tài sản đấy mà chúng ta biết rằng là nó đang có vấn đề bởi vì bởi vì sao ạ cái ông hội đồng quản trị á, ông rút hết tiền ra rồi ông rút ra tiền ông đứng ngoài thì nó phải rơi tự do là đứng yên thôi ạ thứ nhất là cổ phiếu đo cung cái thứ hai là cổ phiếu đấy làm gì ạ đo cung là một cái thứ hai là nó liên quan đến gì ạ chủ tịch hội đồng quản trị rút ra rồi bò cung là nó dành tiền để thế thế, thế chấp ngân hàng thế chấp công ty chứng khoán sau đó lại cái ông chủ tịch ông rút tiền ra thì nó rơi tự do là đương nhiên đúng không thì cái điều này là ai chỉ biết rồi có mỗi chúng ta không biết thôi nên những người không biết đấy là những người họ sẽ bảo là không thể dự đoán được hôm nay chúng ta sẽ thấy là tối nay tí nữa sau 68 giờ thì bạn các bạn nào học các bạn thấy là thực tế là mọi thứ nó dự đoán nó dễ hơn bình thường cho chúng ta thế bây giờ có hỏi nhá dự đoán thị trường bao tạo đáy thế mình nếu thị trường tạo đáy thì nó phải là có cái gì ạ ít nhất là nó gì ạ nếu tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới thị trường có thể tạo đáy được không ạ đấy đây bạn đây bạn hiểu rất là rõ tối nay chúng ta học được cái câu chuyện đó nếu mà bây giờ câu chuyện ở đây nó không được uh, thời gian nó quá ngắn nên không để public được các bạn thấy là cái quan trọng là chúng ta thấy là có bao nhiêu công ty sau đó gì ạ à? kéo cổ phiếu lên hàng chục lần sau đó cho cổ phiếu là những cái xác chết để cho nhà đầu tư cá nhân tự xử lý không đấy thế thì cái thông tin này á, các bạn không phải là chia sẻ đâu tại vì các thông tin này là do chúng ta thiếu kiến thức đúng không do chúng ta thiếu kiến thức chúng ta không tư duy được thôi chẳng hạn như này nhá Dũng có có phải hôm trước tôi có nói một cái câu chuyện là đây cổ phiếu này tại vì nhắc đi nhắc lại tại sao lại nhắc đi nhắc lại cổ phiếu này tại sao các bạn thấy là Dũng nhắc đi nhắc lại cổ phiếu nào các bạn comment nhé các bạn comment nhé nhắc đi cổ lại luôn luôn nhắc đi cổ phiếu này tí nữa phân tích bạn yên yên tâm là Dũng đang nói cho các bạn được cách để các bạn rút ra những cái sai lầm đợt này á có phải Dũng luôn luôn nhắc đi cổ phiếu này không ạ lúc đó là cổ phiếu này phải bán ra phải thoát ra đừng có đầu tư đây trước đây là thế tại vì mình đã đây là kịch bản đã vẽ ra chưa các bạn nhìn thấy kịch bản này vẽ chưa kịch bản này dũng đã vẽ ra chưa Các bạn nhìn thấy kịch bản này đúng không đấy là kịch bản đã vẽ ra trước rồi đấy là kịch bản và bây giờ thì nó còn sâu hơn kịch bản đấy rồi thế thì bây giờ mình có phải cảnh báo để mọi người thoát ra cổ phiếu này để tốt cho mọi người nhưng mọi người lại đa phần mọi người lại giữ giữ giữ câu chuyện đấy là chúng ta chỉ cần học câu chuyện này thôi cái bí mật này nói là rất nhiều rồi nhưng chúng ta không muốn hiểu thôi đây là bí mật nhà đầu tư lúc này họ đã gom ở đây sau đó thì họ thấy được là mọi thứ đang tốt họ lại gom tiếp ở đây sau khi họ gom ở đây họ nhìn nhận là thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu đạt đỉnh họ nhìn nhận là các ngành đang dấu hiệu tốt vì thị trường đang có dấu hiệu đạt đỉnh cổ giá bất động sản đang có hiệu dẫn đạt đỉnh nên sẽ sử dụng chiến lược marketing là định giá cổ phiếu này ở mức trên trời đúng không bắt đầu họ sẽ marketing thế thì cái cách marketing cổ phiếu này bằng cách nào là họ sẽ tìm những cây KLC về đầu tư chứng khoán để họ marketing mà đã dùng KOC thì chắc chắn hỏi mất tiền cho KOC đó rồi thì có phải nhà đầu tư chúng ta thấy giả sử bây giờ một cái KOC tức là KOC bạn hiểu đơn giản là gì ạ như là những cái diễn viên nổi tiếng những người nổi tiếng để bắt đầu họ nói về cổ phiếu này họ hô hào họ dùng sản phẩm tuyệt vời chẳng hạn như là kem đánh răng hay là mỹ phẩm họ sử dụng những con người nổi tiếng để gì ạ họ nói về sản phẩm và cuối cùng chúng ta mua sản phẩm đó bởi vì chúng ta nghĩ là nó rất là tốt tuyệt vời và bắt đầu chúng ta phải mua với giá rất cao bởi vì chúng ta yêu thích gì ạ? những nhân vật như vậy ví dụ như bao nhiêu bạn thấy là chúng ta yêu rất là yêu thích nhân vật giả sử như là anh Trấn Thành ạ thế Trấn Thành không biết nhiều tuổi hơn ít tuổi mình nhưng chúng ta thấy là thế thì Trấn Thành bắt đầu ông quảng cáo rất nhiều sản phẩm tốt thế là chúng ta mua đúng không rất nhiều sản phẩm tốt chúng ta mua thực tế chúng ta mua theo nếu về chứng khoán thì chúng ta mua theo trend cũng tốt thực ra chúng ta mua theo trend cũng tốt tuyệt vời nếu anh chị em biết là mua theo trend nhưng câu chuyện ở đây đó là sau khi cổ phiếu nó đang chạy nó có khoảng trống và nó đã rơi rơi rồi và hiện tại là những cái vùng này là Dũng đã dự báo là <clears throat> các tập đoàn lớn như Him Lam Thiên Tân tức là cái công ty to nhất của công ty này cổ đông lớn nhất công ty này bán ra rồi cổ đông lớn nhất họ bán ra rồi nhưng họ lại bảo chúng ta là cứ mua vào để đầu tư dài hạn đầu tư tích sản thì chúng ta thấy là nếu chúng ta sử dụng cái đầu á thì rõ ràng chúng ta phân biệt được cái này không ạ các bạn có hiểu không ạ nếu chúng ta sử dụng cái đầu tức là chúng ta không làm mà muốn có ăn thì cái cái việc ở đây là chúng ta chỉ nghe là cái ông kia bảo là đầu tư tích sản mà không phải nghĩ ngợi trong năm sáu năm thì chúng ta bị gì ạ đấy là bị chúng ta bị cuốn vào cuộc chơi mà chúng ta không biết nhưng nếu chúng ta sử dụng cái đầu một chút tại vì cái này là ai cũng, cũng biết được các bạn chỉ cần gì ạ từ xem là cổ đông nội bộ đang bán ra hay mua vào là các bạn biết hết đúng không ai biết là cổ đông nội bộ bán ra hay mua vào chỉ cần vào một số trang F 30 à, cà phê F hoặc một số trang mạng là biết hết luôn ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment cho số 10 ạ tức là chúng ta có thể biết hết cái điều này một cách đơn giản mà ai có thể biết được thế thì câu chuyện là chúng ta không muốn biết và chúng ta cứ muốn đầu tư dài hạn thì nó rơi tự do là đương nhiên rồi những cái quan trọng cuối cùng đó là gì ạ cái quan trọng cuối cùng là cái ông chủ tịch hội đồng quản trị á ông bảo ông mua cổ phiếu nhưng thực tế ông bán ra tức là cái người mà nó giống như là bác quyết á bác bảo mua bà bán ra bao nhiêu bạn thấy là bác quyết bảo mua cổ phiếu xong bác bán ra nào các bạn bao nhiêu thấy là bác quyết bảo mua cổ phiếu bạn bán ra nhưng cách này thì họ làm khác đi một chút là gì ạ đó là gì ạ như bác quyết thì nó bán ra là trên cổ phiếu flc flc này ông nói là ông mua 70 triệu cổ phiếu xong bán ra nhiều ạ bán ra tương ứng như vậy phải chưa vậy công ty này nó bán ra bằng cách nào ạ anh chị em phải phân biệt công ty này nó bán ra bằng cách nào ông chủ tịch hội đồng quản trị ông bán ra bằng cách nào thực tế là nó vẫn ông vẫn bán ra ông bảo là mọi người tới đây là mua cái cổ phiếu là ưu đãi giá 20 và ông sẽ mua ông cho con cái hay bao nhiêu người người thân của ông mua được hai triệu cổ phiếu đó nhưng thực tế ông bán ra mua cái nào ông bán bằng cái gì ạ sân sau đúng không là công ty gì sân sau là công ty gì ạ thế thì ở đây chúng ta nhìn đấy nha, cũng phân tích cái này để các bạn thấy không mà bị lừa bởi vì nó đơn giản mà ai cũng biết được nhưng một số anh chị em để cuồng tím cuồng đến mức gì ạ <clears throat> chết mà không biết chết tức là nó đã lừa đến mức là chúng ta nó moi hết tiền chúng ta rồi mà chúng ta vẫn gì ạ không muốn nghe và bắt đầu đi chỉ trích hai cách cách đầu tiên là các bạn như này <clears throat> ông sử dụng công ty thiên tân và công ty sau của ông và ông bán hết là cổ phiếu đúng không cái thứ hai đúng rồi đây toàn các bạn rất thông minh đấy nó phải như thế ạ các bạn thấy không ạ tất cả những câu hỏi này các bạn tự trả lời được bao nhiêu bạn biết điều này comment số 100 các bạn tự trả lời được có ai dạy không vậy thông tin là thông tin gì ạ thông tin là thông tin có phải thông tin ai cũng biết không Thế tại sao lại đi mua ấy ạ à? chỉ mỗi các bạn biết rồi ai chả biết thứ nhất là gì ạ à? họ sử dụng margin họ rút lại tiền ra rồi hay họ sử dụng margin họ mua nhiều cổ phiếu lên họ rút tiền ra ở chỗ khác ví dụ bây giờ dũng có gì ạ à? đầu tiên nó bỏ một tỷ ra sau đó nó cổ phiếu lên gồm gì 10 tỷ cứ sử dụng margin 10 tỷ để cứ mua vào để giữ cổ phiếu giữ cổ phiếu ở mức cao và sau đó thì bán ra ở một bán ra ở những công ty con khác bán ra ở những tài khoản khác nên chỉ có nhà đầu tư cá nhân chúng ta là dính đòn thôi thì bây giờ nó lòi ra ngay đúng không lòi ra ngay là gì ạ khi cổ phiếu xuống nó bị phôn margin thì nó lòi ra đúng không các bạn hiểu không ạ tức là khi cổ phiếu nó rơi xuống thì bắt đầu gì ạ nó côn margin nó lòi ra thế thôi và bây giờ toàn bộ hội, hội đồng quản trị là ông nào cũng bị côn margin và chúng ta bảo ô thế thì hội đồng quản trị nó chết hết à nhưng các bạn hiểu đơn giản này người ta đã kiếm một khoản lợi nhuận rất là khổng lồ trên đỉnh rồi đúng không người ta kiếm bây giờ chúng ta phải biết 57 triệu cổ phiếu này mà kéo lên đỉnh thì điều gì diễn ra người ta sẽ bán một lượng quá lớn đấy nên công ty này thậm chí là họ chả cần nữa và sau này vài hôm nữa họ tiếp tục thông ra thông tin rất xấu nữa nên họ thế gì ạ từ 57 triệu cổ phiếu đấy họ đã bán trên ở đỉnh giá khoảng 890 sau đó họ chỉ cần một phần nhỏ của 50 phần lợi nhuận đó sau họ bắt đáy ở giá bao nhiêu ạ 10 hay là bắt đáy ở giá 5 do 6 được không ạ thế là họ kiếm được lợi nhuận rất lớn nên rõ rõ ràng là tay không bắt giặc các bạn hiểu không ạ sau đó một vài tháng nữa hay cổ phiếu giảm sâu thì tiền của họ đầy xong họ xuống họ tham gia vào họ mua họ lại tiếp tục thì mỗi một chu kỳ như vậy chỉ có nhà đầu tư chúng ta là mất tiền cho họ thôi nên đây chúng nếu chúng ta không hiểu cứ lại trung bình giá xuống xong lại theo kiểu cách như vậy chúng ta sẽ gì không bao giờ thành công được trong chuyện đó Dũng khẳng định luôn ạ bởi vì chúng ta không hiểu rõ về nó thì bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta phải hiểu được là cái nhóm tổ chức nó làm như thế nào thì chúng ta mới không bị cảm xúc thì bây giờ Dũng còn một vài phút nữa để chia sẻ anh chị em nốt phần này bởi vì Dũng có cái phần lên lớp rồi cái đầu tiên các bạn nhìn thấy thế này bây giờ chúng ta cần phải biết là cổ phiếu khỏe cổ phiếu yếu Dũng phân tích cho các bạn biết cách cổ phiếu khỏe cổ phiếu yếu đầu tiên là các bạn nhìn thấy ở đây khi mà thị trường giảm sâu này đây là đang bị gãy đáy giảm này khối lượng lớn hôm nay nó giảm mạnh này nó kéo xuống thế thì bây giờ thị trường có thể nhé nó hồi các bạn cứ cho là nó hồi đi sau khi nó kéo này giật lần một này giật lần hai hồi thì không phải là chúng ta cứ nhìn đầu tiên chúng ta phân tích cái khỏe cái yếu trước ạ thì bây giờ nó nó côn gì thì các công ty chứng khoán bán ra thì có phải không ạ những bạn phải thông minh như này bạn thấy bác quyết bác mở bao nhiêu tài khoản ạ à? vấn đề là người ta tại sao tiền thế thì bây giờ vấn đề là cổ phiếu nếu bây giờ chúng ta mang một lượng cổ phiếu đến công ty chứng khoán thì chúng ta có bị côn gì không theo các bạn nào chúng ta giải thích nốt cái lần này không các bạn không biết là các bạn đấy tại vì khi mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu là chúng ta đang đang thường là chúng ta đi tìm cách để giải thích cho cái việc nào vậy hỏi các bạn nhá cho các bạn hiểu một câu hỏi này nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu bạn chỉ gửi vào công ty chứng khoán thì bạn có côn bao gì không bị côn bao gì không khi nào các bạn bị côn margin đấy đây là câu chuyện chúng ta có thể dùng nhiều tài khoản các công ty hot để chúng ta giao dịch chả vấn đề gì cả nếu chúng ta bây giờ có cổ phiếu này nó có hàng mấy chục nghìn cổ phiếu à? cái này không bán thì bây câu chuyện đây chúng ta gì ạ à? con margin ở đây có hai cách để con margin con margin đó là gì ạ à? tài khoản dưới 35% là cô margin nhưng người ta phải mang cái cổ phiếu đó rút tiền ra hoặc là gì ạ à? hiểu chưa người ta phải mang cái cổ phiếu đó rút tiền ra rút ruột nó ra hoặc là gì ạ à? dùng cái cổ phiếu đó vay margin để để tiếp tục đẩy nó lên đẩy nó lên để nó tạo ra sóng cho cổ phiếu các bạn hiểu rõ chưa tức là dùng tiền của cổ phiếu đó giả sử như cổ phiếu đó bây giờ 50 mấy triệu cổ phiếu đó thì sẽ giấy tiền nó lại tiếp tục mua cổ phiếu để nhưng ở đây khả năng là gì ạ à? rút tiền ra là cao theo các bạn tại sao mà biết ạ à? đấy cái đầu nó chúng là sử dụng đầu không sử dụng cái cái cái ý nghĩ được nên ở đây rút tiền mặt là cao tại vì nếu mà mang cổ phiếu đó mà làm gì ạ à? mang cổ phiếu nếu làm gì ạ à? mà để tiếp tục mua cổ phiếu tiếp thì phải công bố thông tin đúng không mà trong cái công bố thông tin thì không thấy mua thêm vào đúng không cái thứ hai là gì ạ bây giờ ông cầm tiền ông rút ra mà ông không có tiền để nộp vào điều diễn ra nên ông cầm cổ phiếu để ông đi vay ông lấy tiền ông rút ra bây giờ tiền nó rơi xuống ông lại không nộp tiền vào vậy vay để làm gì ạ thế rồi vay có hai cách là ông vay để sử dụng đầu tiên cá nhân dũng không nói là nó đúng hay sai nhá anh chị em nhớ là dũng không không nói là đúng hay sai nhưng giả sử nhưng nếu giả sử như dũng có một cái khoảng số lượng cổ phiếu lớn như vậy thì mình vay mình sử dụng đầu tư cá nhân hoặc là mình vay mình cho mấy thằng à, cháu chắc chặt chẹo đến cái thằng ở kia mua cổ phiếu đó đúng không ạ sau đó gì ạ à? mình kéo lên đoạn nào mình bán ra mình chả vi phạm pháp luật gì cả tại vì pháp luật có nghiêm cấm cái đấy đâu các bạn hiểu không nếu các bạn hiểu cho dũng comment xong mình một nghìn cái sau đó dũng phân tích cái này không không hiểu là gì ạ à? cứ suốt ngày bị luẩn quẩn trong cái việc mà chả hiểu rõ về đầu tư như nào thì cứ đi đầu tư như vậy thì tốn tiền tôi thứ nhất tôi vừa tốn tiền này thứ hai vừa mất sức khỏe thứ ba là gì ạ vay đầu tư thì gì ạ vay đầu tư thì vấn đề là người ta đầu tư cổ phiếu nào thường người ta sẽ gì ạ theo các bạn là người ta thêm nên đầu tư vào cổ phiếu của người ta không tôi gì là chả phải đầu tư vào cổ phiếu người ta kéo tiền lên cho nó nhanh thực ra cái cái trò này nếu các bạn để ý thì gì ạ nhìn vài vài công ty nhá các bạn thử vào đọc báo cáo tài chính nhất thì biết ngay là một vài công ty là dùng gì ạ dùng tức là bây giờ không cho vay không cho nhân viên tạm ứng đúng không các bạn nhìn đây cho nhân viên tạm ứng với số tiền của năm sáu trăm tỷ một nghìn tỷ còn nó lấy đi làm đâu thì làm kệ nó thì đấy là cách là gì ạ họ rút tiền ra cho nhân viên đi tạm ứng mua cổ phiếu của mình đẩy nó ra lên Đấy. thì vay gì ạ để đầu tư sản xuất kinh doanh vay đầu tư sản xuất kinh doanh thì nó lại khác đấy thì chúng ta phải hiểu đơn giản vay đầu tư sản xuất thì lấy tài sản công ty để đi vay đúng không nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều này không chúng ta sẽ sản xuất kinh doanh có rất nhiều các ý nhưng đây là chúng ta đang là cổ phần cá nhân thế thì ở đây chúng ta thấy là tóm lại là chúng ta vẫn phải sử dụng cái cái cái, cái tư duy để để để đưa ra thì dũng không muốn nhắc sâu cái này thì dũng muốn cho chúng ta biết là những cái góc khuất ở phía phía sau đó thực ra góc khuất khuất này ai cũng biết ai cũng biết chỉ mỗi nhà đầu tư cá nhân chúng ta là ít biết thôi đúng rồi thôi ai cũng biết thì bây giờ chúng ta đang xem này để tránh cái này á thì đầu tư theo chu kỳ đầu tư theo chu kỳ thì không ai làm được cả tức là bây giờ chu kỳ nó đang đi xuống này thì ông nào đầu tư chết Thì bây giờ chúng ta nhìn này bây giờ giả sử đây là tóm đáy đi các bạn nhá đây là tạo đài đi ví dụ đi thì các bạn phải lựa chọn xem là cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường cổ phiếu này khỏe hơn thị trường không ạ khỏe hơn thị trường không làm sao để biết khỏe hơn thị trường đáy thứ nhất <clears throat> đáy thứ hai cái đáy thứ ba này thì nó nằm ở trên trên rồi những thị trường chung thì nó đang ở đâu ạ thị trường chung thì đáy thứ ba này nó nằm ở dưới thì chúng ta suy ra là cổ phiếu này phải được chưa các bạn hiểu rõ chưa nếu bạn hiểu rõ thì comment cho Dũng số 1 đấy. thế thì bây giờ chúng ta lại phân phân tích là cổ phiếu yếu thị trường giả sử như cổ phiếu này là nó lại bị gãy đáy này đáy thứ nhất này đáy thứ hai gãy đáy và nó tiếp tục rơi nữa thì thường là chúng ta nhìn thấy cái cổ phiếu này thì chúng ta bảo là nó rẻ chúng ta mua đúng không thì những cái cổ phiếu này nó rẻ mua những cổ phiếu này đang yếu thị trường thì cho phải tránh xa dù nó có lên nó có lên nó có hồi nó hồi thường có thể nó hồi rất nhanh Đấy, hồi rất nhanh nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là khi nó gãy nó gãy thẳng đứng luôn nên chúng ta gọi là mua như này thì rủi ro rất là cao Đấy, nó hồi nhanh nó rơi gãy đứng nhanh và chúng ta mua như này chúng ta gặp rủi ro biến cố rất là lớn có hiểu nhá đây là cái biến cố rất lớn nên đây là những cổ phiếu yếu hơn thị trường các bạn nên tránh hay là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu ví dụ như này thì cổ phiếu này mạnh khỏe hơn đây mạnh hơn thị trường theo các bạn đấy cổ phiếu này yếu hơn mạnh hơn thị trường thì cổ phiếu này về cơ bản là mạnh hơn thị trường nhưng đây không phải là chúng ta sẽ mua cổ phiếu này ngay thời điểm này và Dũng chỉ cho các bạn phân phân biệt là những cổ phiếu tương tự như vậy để các bạn nhận ra được Tiên Phong Banh đúng không Tiên Phong Banh thì về cơ bản là gì ạ thế thì khi mà các bạn nhìn các cổ phiếu thì chúng ta sẽ phải phân biệt theo cái gì ạ theo gì ạ theo dòng bên trong dòng của nó thì chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này so với cổ phiếu này thì cổ phiếu nào mạnh hơn đúng không cổ phiếu nào mạnh hơn thế thì nếu bây giờ cổ phiếu này là mạnh hơn và cổ phiếu yếu hơn thì chúng ta phải tập trung vào cổ phiếu mạnh hơn còn nếu chúng ta cứ đi phân tích từng cái nhóm cổ phiếu mà các bạn yêu yêu thích ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có kết quả thì, thì đây là mình đang nói chuyện câu chuyện này để các bạn cách để các bạn phân tích thôi còn bạn lựa chọn thì thường thấy mọi người đang lựa chọn nó là gì ạ cái cổ phiếu bạn thích khi bạn lựa chọn cổ phiếu bạn thích giả sử như bạn thích cổ phiếu này nhìn trông nó mạnh hơn thị trường đúng không khi nó mạnh hơn thị trường nhưng nó cổ phiếu này biến động mạnh nên nó không lên được nhất thì biến động mạnh nên nó lên một tí là nó học nên mạnh hơn thị trường chứ chắc nó lên mạnh đấy thế thì các bạn phải hiểu rõ là mạnh mà biến động lớn như này thì nó không lên được đấy, hoặc là cổ phiếu BIDB đấy, nó mạnh những biến động lớn và cái vùng kháng cự nó rất gần nó đi xa nên chúng ta thấy là cũng là mạnh như thị trường nhưng mà nó đang rất gần thì cái dư địa của nó không còn nhiều nên chúng ta cần phải thời gian tích lũy thêm thế thì đây là chúng ta đang với góc độ như này thế thì ở đây chúng ta gì ạ chúng ta sẽ đây là cách tư duy thị trường lúc này lạm phát mọi thứ vẫn gì ạ vẫn ở mức cao nhưng chúng ta nhìn nhận là nếu trong trường hợp sau này xu hướng thì chúng ta biết là cái nhóm nào có thể hồi phục mạnh nhất hoặc sóng hồi cái nào có thể mạnh nhất khi các bạn phân tích có cái góc độ này đầu tiên là phân tích về xu hướng trước sau đó các bạn phân tích về cơ bản thứ ba là các bạn mới phân tích về tích lũy thì bạn đầu tư như vậy thì khả năng xác suất thành công cao khả năng kiếm được tiền triệu đô nó sẽ dễ Dũng không nói nói là cái cái việc này nó khó, nó dễ hay nó khó nhưng quan trọng là đây là số tiền lớn nó mới gì ạ? thành công được. Thế thì nếu chúng ta thấy là thực tế là gì ạ? Đầu tư phải chọn được cổ phiếu mạnh nhất, mạnh nhất này, ngành mạnh nhất và thị trường trung tăng tốt nhất. Thì đầu tư như vậy thì không bao giờ thua lỗ được. Còn cái việc mà chúng ta đầu tư nghe mách nước là cổ phiếu này tốt, cổ phiếu kia tốt. Bây giờ một vài cổ phiếu như thép thì bây giờ thì không biết nó có tốt hay không. Nhưng bây giờ 4 năm nhà máy lò cao dừng hoạt động thì bây giờ cổ phiếu này nó tiếp tục đi xuống tiếp tục đi xuống như vậy thì bây giờ hỏi đặt ra là nó tiếp tục xuống hay không không ai biết được đến đây chưa ai biết là nó tiếp tục xuống hay không nhưng rõ ràng là nó đã vào khủng hoảng đúng bằng covid rồi giá bằng đúng covid có thể nó giảm xuống sâu hơn sao nên ở đây chúng ta chưa nói được cổ phiếu này chưa biết bao giờ tạo đáy đấy chưa biết là tạo đáy nên cứ bắt đáy bắt đáy bắt đáy bắt đáy thì biết đâu là đáy mà bắt nên bảo dự đoán là đáy là cổ phiếu nó tốt không thì Dũng không dám dự đoán nhưng ở đây các bạn thấy rằng là Dũng có thể chia sẻ các bạn cái góc nhìn để các bạn thấy rằng là đầu tư chứng khoán nó dễ nhưng nó cũng rất khó với việc mà chúng ta không tư duy Đấy, nó, nó dễ thật sự Dũng biết rằng là các bạn thấy rằng là nhiều bạn thấy rằng là Dũng bảo dự đoán hay là nhìn nhận thị trường tạo đỉnh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 thì Dũng sẽ chỉ cho các bạn nhưng các bạn nhớ là này trước khi các bạn xem á, thì các bạn nên theo dõi hết kênh tại hôm trước Dũng có nói là thị trường bùng bắt đầu hồi phục phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba và bùng nổ theo đà là Dũng đưa ra cái, cái ngôn từ bùng nổ theo đà thôi và Dũng đưa ra kịch bản rất là chi tiết nhưng nhiều bạn theo dõi thì cứ theo dõi câu đực câu trăm thì chia sẻ tức là có câu đực câu trăm thì lại nói là ông này bùng nổ theo đà nhưng thực tế là Dũng biết nó có bùng nổ kéo dài hay không thực tế là biết như vậy các bạn nhé mình có thể biết thị trường bùng nổ kéo dài hay không thì đấy là cách trong VSA bạn học VSA ai cũng biết được nhá học VSA biết được. xong buổi tối hôm đấy Dũng có chương trình đào tạo VSA không biết là bạn nào có buổi tối hôm đấy không thì cũng bảo là thị trường sẽ giảm tiếp các bạn nhớ không ạ mà là trong tối VSA cái phiên mà mà Dũng có đặt một cái tiêu đề là thị trường bùng nổ kéo đà ấy. và phiên hôm sau mọi người lưu ý thì tối hôm đấy tức là Dũng đưa ra kịch bản thôi nhưng tối hôm đấy Dũng phân tích là gì ạ thị trường sẽ giảm gãy đấy vì nó yếu thì các bạn thấy là trong ngày hôm nay chúng ta cũng thể biết được là nếu thị trường hồi phục thì nó chỉ có một vài cổ phiếu thành công thôi còn số đông vẫn chưa thành công thế thì chúng ta sẽ gì ạ tiếp tục phân tích trong thời gian tới để mong rằng là sẽ hỗ trợ các bạn được tốt hơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn có những quyết định thành công chúc các... bye bye và nhớ đăng ký kênh của Dũng tối mai Dũng có một chương trình đó là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng. các bạn nào quan tâm thì đăng ký ở phần bên dưới xin cảm ơn